Vâng, Giang xin chào à, tất cả mọi người nhé à, Chúc mọi người có một buổi sáng an lành, hạnh phúc Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Trong thời gian vừa qua thì à, mọi người cũng đã biết là cái đại dịch Covid trên toàn thế giới Đang phải gồng mình lên để chống đỡ Và cái sự bùng phát này bùng phát lần thứ hai Và mọi người không biết khi nào cái đại dịch này sẽ kết thúc Và Giang cũng mong rằng là tất cả mọi người à, trên toàn thế giới à, hãy tự ý thức để à, cái việc làm của mình để phòng tránh cái dịch Covid này à, có những à, cô bác anh chị ở bên nước ngoài hay là trong nước là mọi người theo đạo Phật hay đạo đạo Kitô giáo cũng đã hỏi Giang thì à, cái gì cái sinh ra cái này nó phải có nguyên nhân và lý do mọi người ạ và sinh ra cái dịch Covid này thì mọi người biết rồi theo như đạo Phật nói là có nhân có quả nếu mình gieo nhân nào thì gặt cái quả đó ý nói trong đạo Phật là do mọi người giết hại động vật quá nhiều nó mất đi sự cân bằng của tự nhiên của thế giới vũ trụ quan này đó là quy luật hai là mọi người khai thác là khoáng sản vàng bạc đá quý hay dầu mỏ cái nguồn tài nguyên hai ba là mọi người khai thác rừng gỗ rồi sinh ra hạn hán lũ lụt đó là mất cân bằng của cái uh, tự nhiên của thế giới tự nhiên theo đạo Phật là như vậy còn theo đạo Kitô giáo mọi người biết rồi là do con người là quá tàn độc tàn ác rồi đạo đức uh, suy đồi con người chỉ biết là hại lẫn nhau mà không giúp đỡ yêu thương nhau theo đạo thậm uh, ờ, Kitô giáo còn uh, tất cả mọi người thì uh, Giang không biết là mọi người theo đạo nào nhưng mà uh, Giang nghĩ thì uh, đạo nào cũng rất là tốt hướng con người đến là uh, làm việc thiện việc lành cả và Giang cũng muốn chia sẻ với mọi người biết là như vậy còn uh, để phòng tránh ờ, dịch Covid thì Giang cũng chỉ mong mọi người là cố gắng mỗi người hãy ờ, tự giác à, nâng cao ý thức của mình và hành động là chính và muốn có thể giảm được cái uh, dịch Covid này hay không thì còn do từng người một mọi người và sự lãnh đạo của đảng xem là mọi người có nhìn nhận ra cái sai hay là cái đúng của mình đang đi hay không thôi à, thì hôm nay thì Giang thì um, à, muốn đi chợ để mua một số uh, con động vật à, cá rồi chim để mình à, phóng sinh nữa à, mình cũng à, lên chùa Đấy, để à, hồi hướng cung đức cho tất cả à, cô bác anh chị à, trước mệnh thường vân của giang cũng như là khán giả đã luôn theo dõi không những à, lần này đâu mà lần trước mà giang cũng đi rất là nhiều rồi cũng, phóng sinh là nhiều mình mong rằng là à, không làm mất cái sự cân bằng của của cái tự nhiên